khen vì chữ tiền bạn bè xa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền sông có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yêu xa xứ đời đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cơ chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan trong nhung gấm lụa là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yếu xa sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chế trong cơn nguy nan ta là ai thì hãy nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm nua là ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chưa trách một ai khác trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên sẽ thành công gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau dòng đời trôi qua cho dù bao cái trở anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo về giờ tìm về đâu anh mất danh thua nào có còn trông bóng ai những đêm về cô đơn còn gì cho hay chỉ là nỗi nhớ gió tương phận mình sao tình duyên lắm phù phà nụ cười trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang tình tựa chim bao nay thuyền xa bến đỗ chia ly nào hay ai biết được tình đời Truyền tình hấp tan như sóng xô dạt bờ người thương hãy thương những kỷ niệm trong trên môi hay lệ sâu hén mi khóc cho đời mình sao còn nhiều trái ngang tình tựa chim bao đây thuyền xa bến đỗ chia ly nào hay ai biết được tình đời chuyện tình hấp tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong thuyền tình hấp tan như sóng xô dạt bờ xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong em lấy chồng lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát vai năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuân đỉnh dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng trong lòng anh buồn biết mấy được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc không nguôi giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để ai tan nát lòng ai ơi có ước thể chưa đã phai năm tháng nào bên ai chung bóng trăng soi ai ơi bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn chơi vơi vòng xuân đỉnh dài người ơi nay hết rồi tình duyên lìa hai lối giờ em vui với đời anh về lòng tê tái lệ rơi trong tiếng cười giờ em vui với lệ rơi trong tim. vai nặng gánh sông hồ còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng là khi em thấy nhiều ước mơ anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi đừng cho bao cách ngăn sau này giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận ở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp mưa xuân bất tận ở trên má em yêu nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa cho đời và cho đôi nữ. về chẳng dám yêu ai nước mắt đôi tay là nước mắt hai màu nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc dương dương như nghẹn lòng đã yêu thật lòng đã màu hồng thay thế màu đen hay tình anh nhỏ nhen nên tiền sang vô tình anh đứng một mình không dám nhìn vì nước mắt đang rơi nước mắt dâng trao vì lời ngọt ai trao nước mắt niềm đau nay về chẳng dám yêu ai nước mắt đôi thấy là nước mắt hai màu nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc với người ta nước mắt còn đây là nước mắt chung tình anh đau một mình còn em cười hạnh phúc bao niềm vui chưa dứt sao nỡ quay về tình cũ hỡi người ơi tại sao em dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vu vơ mới tối ngày hôm qua còn đưa đón nhau về từ má kề vai rồi hẹn nước câu thề chồng đó vừa đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lỗi về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong tôi như kẻ thừa Khi người ta bỏ em đi thế anh vào trong lúc cô đơn Giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ Nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ Hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ Đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui mới tối ngày hôm đó vừa đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em nối thề để trong ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong vui khoác ngao vu quy lên xe hoa cùng người bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điếu thuốc đắng trên môi anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu càn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lớn jalan anh say men rượu em say men tình đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngơ trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng não trang điểm cho đời thêm tươi thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà chồng rồi một xuân cũng qua cho đời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 anh mang tội si mê nên đường yêu lạc néo về anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay nay em bỏ anh đi đèn đêm yêu hắt sâu ngơ ngẩn buồn buồn lên mới néo đường tình buồn nào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 anh mang tội si mê nên đường yêu lạc néo về anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay nay em bỏ anh đi đèn đêm yêu hắn sau ngơ ngân buồn